em làm chưa có phải giờ một coi cho coi coi déo coi gì coi chịu coi nhưng Nyumba Chiyuklaw chiyuk So chiyuklaw chiyuk Bago chiyuklaw chiyuk Chiyuk chiyuk chiyuk не поедем а идем я Тихо, потерял память. Твою потекали я Тихо, пока... Тихо, пока... Все. 무대 엇갈려